luôn rồi xin chào các bạn Chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Hôm nay à, thời tiết ở khu vực mình khá là lạnh các bạn Bây giờ đang là 12 <clears throat> giờ chiều và nhiệt độ có 14 à, độ C thôi các bạn Mình cũng phải mặc áo ấm đấy Mấy chó mình thì nó cũng khá là lạnh các bạn đây beta khá lạnh đấy beta đấy. kim chi này đấy, kim chi đang kim chi đây rồi mình có hai chú chó beta kim chi các bạn mình thì có cái áo để mặc rồi nhưng mà beta kim chi thì nó cũng khá là lạnh cho nên mình uh, sẽ thiết kế cái áo để cho beta và kim chi nó mặc các bạn đấy để cho nó phải lạnh này. đông khá là lạnh bê ta thì đang mang bầu các bạn beta anh em bây giờ đang mang bầu bầu khá là to rồi kim chim đang mang bầu chị ơi Đấy, để thiết kế cái áo cho nó thì mình phải có cái sự đo của hai con beta và kim chi các bạn nhé bây giờ mình sẽ đo cái kích thước nó xong nó làm tự thiết kế làm cái áo cho nó ấm các bạn giờ mình đo cái từ cổ nó đến đuôi nó này 65 à, nó, nó, nó sợ nó nghe tiếng động nó sợ 65 Để từ cổ lên đây đến trước đến chân trước đây 65 14 15 14 17 gần kim chi nào oh, ờ, kim chi nào rộng đo xem nào đi thẳng đây sáu mươi đến đây sáu mươi năm mười tám mình uh, có lấy cái số đo của kim chi và beta rồi các bạn bây giờ đến uh, thao tác là mình sẽ may cái áo cho nó mình có hai chiếc áo cũ các bạn đây mình tận dụng cái áo cũ này để mình may cho kim chi beta nó ấm hơn một chút đây hai chiếc áo này với lại dụng cụ kéo này các bạn và kim chỉ rồi giờ bây giờ mình sẽ mình à, sẽ cắt bỏ cái phần à, tay áo này đi các bạn rồi cặp cái này mình cắt bỏ đi bên này mình cắt bỏ cái phần tay áo đấy các bạn nhé tận dụng làm mỗi áo cho chó nó ấm mua thì nó mắc các bạn mua nó đắt hơn cả cái áo mình mặc ấy. ở đây mình tận dụng mình làm thiết kế cho nó đấy đây là phần à, cổ nó vào đây các bạn và đấy mình đo nó khoảng 60 ấy 60 cm và vừa rồi các bạn nhé xong mình đo tiếp từ cổ đến chân nó ấy. là 10 đây khoảng đây đấy 10 đây Rồi mình sẽ vẽ vào đường đây Đấy. <clears throat> rồi từ 10 này nó xuống nó là 17 18 đến 18 chia 2 được 9 9 phần 9 thì mình khoanh đây cái này mình có vạch cái hai đường để chân nó thò ra đây rồi các bạn bây giờ mình sẽ khâu cái đường nối lại lại thôi khâu đường này lại con trai may vá nó cũng bình thường các bạn thì mình chỉ nếu bạn kéo tay thì làm có thể nó đẹp hơn mà mình thì chủ yếu là để cho nó ấm thôi cái đoạn mà mình vạch chân ở đây trong rồi mình kết quáng nha và tiếp theo mình sẽ máy cái đường à, từ đây đến đây các bạn là đường 10 phân đấy 10 phân ấy. còn từ chỗ này để chân nó chui ra may vá vậy là mình đã may xong một bên à, để chỗ chân nó chui ra đây các bạn ở ờ, bên này tương tự mình sẽ may nốt bên này các bạn mình may theo cái may theo cái đường ờ, vừa nãy mình vẽ rồi các bạn mình vẽ ra để cho nó vừa cái chân nó chân dạ. chân rồi chân này nào chân này nào chân này hơi rộng bật chơi chưa thích không áo mới thích không ấm chưa kim chi ấm chưa hết lạnh nhá đấy chiếc áo mình tự làm các bạn nhìn nó cũng rất đáng yêu tuy rằng là nó không được đẹp lắm vừa vặn cho lắm nhưng mà tự tay mình làm thì cũng tận dụng cái áo cũ của mình để mình may cho nó nó khỏi lạnh trong cái mùa đông các bạn mùa đông thì lạnh lắm mình rất là lạnh luôn cho nó mặc áo này thứ nhất là nó chống lạnh thứ hai là nhìn nó cũng tươi trẻ Đấy. nhìn cute một tí à, ra ra đây để bố quay cho mọi người xem này. Đấy. ở phần chân này con năng là chưa chưa được ờ, chưa được ờ, đúng cái số đo lắm lúc mình làm thì cũng hơi vội ở phần bụng này thì người ta đang mang bầu đấy thì mình cho nó rộng lên một chút chút các bạn kim chi thì mang bầu nhưng mà nó bụng bé hơn đấy đẹp rồi đấy rồi cho đi chơi nhá cho đi chơi nhá chơi chút chứ nhỉ đâu beta đâu beta sang đây nào sang ngắm thế nào Ngày mai trắng bắt cháy cho nhau các bạn trò này beta với kim chi nó cũng không còn à, có nhiều cái ve nữa các bạn mình cũng thường xuyên bắt cho nó muốn lên bắt thì mình không tiện đăng lên à, trên kênh cho các bạn xem bởi vì trước mình có làm kênh thì mình chuyên về ve chó rồi chăm sóc chó mình đang bây giờ kênh này của mình thì nó đa dạng hơn là nhiều khán giả đa dạng hơn có người không thích chứ các bạn thì mình không đăng Đó. đang bắt cháy rồi đi chơi nhá đi chơi một chút nhá bật cháy cho con beta có cháy không có cháy không bắt cháy để đây vào xem có cháy không nào vào xem có cháy không cháy không cháy không mà bắt Đấy, nó đã mất cháy con beta này chị ngoài lắm Thôi video mình làm đây dừng lại nha các bạn nhé. Xin chào và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh mình. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác. Nếu các bạn à, thấy video này hay, hãy like và chia sẻ cho mình. Các bạn có những đóng góp thì hãy gửi về tài khoản mà mình để phần mô tả ủng hộ cho kênh mình phát triển và ủng hộ những chú chó của mình nhé. Các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.